bộ sản phẩm này đi chơi thì anh em đến bất kể sân bãi nào anh em đều có thể chiến đấu được anh em đi chơi không phải luồn quân vị hay chén đĩa gì quân vị chén đĩa toàn hoàn toàn là của chủ sân chủ sới anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy đo quân vị này nó là máy f 900 cái dòng sản phẩm này khi đi chơi anh em đến một sân bãi nào đó anh em chỉ cần nó rất là cơ động anh em chỉ lắp cho tôi hai quả pin tiểu chuẩn bị tôi hai quả pin tiểu mỗi lần anh em lắp pin chơi này anh chơi anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng và nó sẽ báo dung trực tiếp cho anh em biết nó sẽ đo tiếng rơi quân vị và nó sẽ báo dung trực tiếp cho anh em biết thế nào là chẵn là lẻ về nguyên lý hoạt động nó lẻ nó sẽ dùng cho anh em một cái chẵn nó dùng cho anh em hai cái anh em nhé khi lắp pin vào anh em lắp pin vào nó sẽ lên đèn nháy đèn này cái dòng sản phẩm này đi chơi nhá quân vị chén đĩa nào cũng được mà nó có thể chơi đến tất cả các dòng chất liệu quân vị quân bài quân chắn quân đóm hay bao thuốc quân gì máy cũng thể thu âm được tiếng rơi quân vị và nó báo được cho anh em biết thế nào là chẵn lẻ Tôi giới thiệu cái dòng sản phẩm hôm nay cũng như giúp tất cả những anh em nào đang thua ta, anh em đang lọ lần, anh em xa bờ, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất với cái siêu phẩm này anh em nhé. Vì làm video tôi sẽ để cái cái máy thu âm rung này ra cái bát để nó kêu to để anh em cùng nghe và cảm nhận cái tiếng rung của nó và cái cự ly hoạt động từ máy rung cho đến quân vị chén đĩa anh em đánh được từ cự ly từ 5 mét quay đầu anh em nhé bát đĩa hoàn toàn là xanh chín sau đây tôi sẽ test qua vấn đề bát đĩa cho anh em này bát đĩa này không liên quan anh em nhé bát này không liên quan này đĩa không liên quan này này soi vào vẫn trong veo này tôi sẽ thử qua đây là quân đóm trước anh em nhé tôi sẽ thử cho anh em hai dòng quân phổ thông thứ nhất là quân đóm hai là quân bài sau đây tôi sẽ sóc luôn vài tiếng bạc này để anh em cùng cảm nhận độ chuẩn xác của dòng sản phẩm này tôi sẽ để máy ở đây này cái sóc là một hai tiếng máy sẽ thua một tiếng rơi quân vị và báo cho anh em biết này chắn rồi này anh em này có chân có lẻ máy sẽ thua và báo cho anh em biết nhá ngay bây giờ tôi sóc một vài tiếng bạc này máy báo dung một anh em này tôi khẳng định anh em nó sẽ là lẻ này ba đen hay ba trắng tôi không cần biết này ba trắng này anh em này ba trắng tôi sóc tiếp này máy vẫn báo dung một anh em này vẫn là mẹ này vẫn là ba trắng này ba trắng tôi sóc tiếp này máy báo dung hai này anh em này chắc chắn anh em so sẽ là chắn này không cần biết nó là sấp đôi tứ tử này sấp đôi này trong vị đè vị máy đều báo hết này sấp đôi tôi sóc tiếp này máy báo dung một này anh em này khẳng định anh em slot sẽ là lẻ này ba trắng này sau đây tôi sẽ sóc qua vấn đề là tôi dùng bằng một quân vị khác nhé đây là quân vị bài này anh em này đây là một bộ bài bình thường anh em nhé tôi sẽ chọn ra một một lá bài tôi cắt bất cả lá bài nào được này đây, lá bài này tôi sẽ cắt một lá bài ra để thử cho anh em xem đây là một bộ vị bài bình thường nhá một bộ vị bình thường anh em lại phải sóc một hai ba cái bạc để máy nó thu âm và báo và nghe được tiếng chất nẻ tứ tử này ba đen này có chắc có lẻ này nó sắp về máy sẽ báo được này máy báo dung hai này anh em này khẳng định em nó sẽ là chất này sắp đôi này trong vị này vị máy đã báo hết này có độ chuẩn xác là tuyệt đối trăm trăm luôn này anh em này máy báo dung hai tiếp này anh em này chắn này anh em này vẫn là sấp đôi này sấp đôi cho sóc tiếp này máy báo dung một anh em này lẻ này anh em này ba chắn này sau đó tôi sẽ đúc máy ở trong người nó rung rất là êm rất là nhẹ này cả người ngồi bên cạnh hay sát mình này cũng không thể nghe không thể biết được là, không thể biết được mình có máy nha anh em nhá đi chơi thì loại cái này nó là sản phẩm đó là yên tâm tuyệt đối vì anh em đi chơi không phải luồn quân vị hay chén đĩa gì máy báo dung hai này anh em này khẳng định anh em nó sẽ là chắn này sấp đôi này anh em này độ chuẩn xác là tuyệt đối trăm trăm luôn này sấp đôi cho sóc này máy báo rung một này anh em này nè này Đấy nó sóc kỳ em anh em một tiếng bạc rồi nó đặt ra đây sóc kỳ anh em một tiếng bạc nữa này máy báo rung một anh em này lẻ này nó chuẩn chỉ 100 trăm luôn anh em nhé anh em nào quan tâm đến sản phẩm <coughs> anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là tôi trên màn hình tôi thì có hai cơ sở ở hà nội một là gần với xe mỹ đình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 chuyển phát nhanh làm sao anh em nhận hàng một cách nhanh nhất giúp anh em chơi anh em cỡ gạt lại những gì đã mất rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi